nè như thế nè mẹ làm điếu nào điếu thuốc nào cho lưng cao suy diện nhở <laughs> khét lẹt luôn <laughs> mắc phê coi bạn ạ ừ. phê phát xin chào tất cả mọi người nhé mình là siêu nhân tôi bảo ca xin chào tất cả mọi người thằng điếu cày sao các mọi người tưởng thế nào ấy, hút cái điếu cày bị thằng điếu cày hút lại sặc sụa thế <laughs> say rồi bạn ạ ừ, ok các bạn ạ hôm nay ờ, ba anh em mình lại quay lại với dạ, dạ. clip làm ờ, món gà cởi chuồng tắm mới các bạn nhá hôm nay mình ba anh em dạ, mình chuẩn bị con gà hai con gà rất là to ok các bạn ạ vậy thì ba anh em mình cùng các bạn đi nướng gà thôi, đi thôi. Nha. ok bây giờ là ba anh em mình đang buộc gà vào gậy để chuẩn bị nướng các bạn nha lúc sáng là mấy anh em đã chuẩn bị đi ờ, chặt tre rồi để bồ gà vào lướng các bạn lưu ừ. phim Hollywood luôn đấy phim gì này ngoài <laughs> ngon nhỉ Nhìn chất đúng không? Chất luôn Chưa lương đã thèm Này cái món hơi bị đặc biệt các bạn Gà cởi chuồng tắm muối ớt nhá <laughs> Chưa nướng xong nhưng nhìn đã muốn ăn rồi tí nữa xiên một cái đây không nó uh... ok các bạn ạ vậy là công đoạn chuẩn bị à, buộc gà vào que để chuẩn bị đi nướng là đã xong rồi nhá vậy anh em bắt đầu chuẩn bị đi nướng thôi bảo sky đang à, nhóm than các bạn nhá anh nhóm như này thì bao giờ mới mi nửa mi bén à bảo sky em không biết đợi lúc nào nó tự cháy rồi ăn thì à đi ra <laughs> làm chỉ biết ăn có cái nhóm ăn anh làm được. đây giấy lửa đây làm đi các bạn đây nhìn mình ờ, nhóm lửa này đây để về ờ, thằng điếu cày thể hiện người xong mình thấy thiên trường nó nhưng mà mình cũng chẳng ra cái gì <laughs> chán lắm lại gáy to hò <laughs> nhẹ thôi ra ra em ơi bốc bốc bốc bốc ít lá mình không? Thế trình độ đỗ tốt nghiệp ờ, ờ, tốt nghiệp lớp 3 đấy nó phải khác. Ừ. <laughs> Đấy, nhóm bếp giỏi phết không nha. Dạ. các bạn ạ Vậy là cái công đoạn nướng ờ, vàng cánh rán ờ, đã gần xong Bây giờ là vàng ờ, gà đã chuyển sang màu cánh rán nhé Bắt đầu là cái công đoạn tắm ớt bột cho gà các bạn ạ Bây giờ là thằng điếu thằng điếu cày với bảo sky rắc ớt bột này Bắt đầu đi Đấy nhìn rất là điệu nghệ luôn Chuyên nghiệp quá mất Đây là công đoạn đang tắm ớt bột cho gà các bạn nhé Khánh Việt Nam điều nghệ Rồi. Rồi. Được của anh ơi, là tiền anh quá Chính xác mình ừ, Cay đấy Thắng nướng ngon nhỉ Uầy Sao mà chảy hết cả nước rớt nước dãi như thế Thèm quá à em có thèm đâu em chỉ chảy nước miếng thôi mà yeah. miếng à? gà ngon nhá nhìn ngon thế kệ em đang đói OK các bạn nhé Vậy là sau hơn 2 tiếng đồng hồ thì ờ, mấy anh em mình cũng nướng xong con gà trần chuồng tắm ớt các bạn nhé Vậy thì mời mọi người cùng mấy anh em mình cùng thưởng thức gà siêu cay nhá Gà trần chuồng tắm ớt à, Mời các bạn cùng ăn nhá Ngon nhá Ui rồi ôi Ngon thế Siêu cay luôn nhỉ Ui mời các bạn cũng ăn cà sần chuồn cùng anh em mình nhá mời các bạn nhá Đây là lần đầu tiên của em được ăn cái cả một con gà Ăn nguyên gà, nguyên con đúng không? Đúng rồi Ngon nhá Mấy anh em mình chuẩn bị từ sáng các bạn ạ Đúng rồi Từ khâu... Uh... Làm gà xong thơm, nướng gà Ngon thơm Vừa thơm vừa ngọt Ngọt không? Ngọt không? Bạn nhỉ chả nó dứa Bắc về luôn Nước ngọt thật sự Ngon nhá Nhìn thằng điếu cày ăn ngon miệng vãi cay siêu cay các bạn ạ hôm nay tắm nguyên cả một gói ớt bột này gà trần chuồng tắm ớt các bạn nha món mới <laughs> bắc phê tuyệt vời ui trời ơi <laughs> Bảo Sky bảo lần đầu tiên được ăn gà nguyên con Run rơi ở cái bánh gà luôn <laughs> Ăn bình tĩnh thôi Đừng có run quá hương vị nó muốt vào cay mùi gà ngọt con gà gà thửa bạn Bảo bảo ăn có cảm nhận nào ngon không ngon anh ạ nóng thịt thịt mềm nước ngọt thơm nhỉ thơm thơm cay thơm cay. nức luôn cay quá thì mình ra xem ngọt sớt siêu cay các bạn ạ tắm nguyên gói bột ớt Ừ. giòn như bánh đa luôn. ngon ừ. bảo bảo sky nhịn nhịn từ sáng để bây giờ ăn nguyên con gà nướng các bạn nhé ngon đấy ăn nè cái tình nè mẹ làm điếu nào điếu thuốc nào cho nâng cao suy diện nhở <laughs> khét lẹt luôn mất phê coi lại phê pha nhá còn gì đẹp hơn vừa ăn gà nướng hút điếu thuốc nào nâng cao sĩ diện thơm mùi của phổi ra chúng nào chả xé này mới ngon nhỉ ngọt nước đúng không mời các bạn thử cái đuôi nữa nhá dài quá không các bạn có bỏ lại mày ăn cũng mời các bạn <laughs> ngon nhá chưa bao giờ trong cái cuộc đời nào ăn con gà này ngon như thế đúng không nhá yeah là chưa giờ ăn được nguyên một con gà các bạn nay hai thằng là mỗi thằng ăn một con nguyên nguyên con nhá thằng nào có thằng ăn mắc ngon siêu cay luôn nhỉ siêu cay mà lại siêu ngon nữa <clears throat> hôm nay thời tiết hơi mát rồi mà ăn gà nướng siêu cay mắc ngon các bạn ạ quá lý tưởng luôn ăn gà xé này mới ngon này ui trẻ mạnh thế siêu cay nhỉ cay hút điếu thuốc nào cho đỡ cay tiếp anh nhất đầu nhị vĩ các bạn ạ ăn phải ăn đầu nhá không phải ăn phong, à, ăn đùi gà cái thứ đâu đùi gà cái thứ đâu như... bạn bạn nhá mình ăn phong cơ <laughs> cơ còn ra <laughs> Ok các bạn nhé Xong rồi thì hai thằng em của mình đã sơi hết hai con gà rồi các bạn Siêu cay luôn nhỉ Bảo nhỉ Quá lo luôn đúng không à, Vậy thì à, video của anh em mình cũng đến đây kết thúc nhé Nếu các bạn thấy hay thì hãy đăng ký ủng hộ kênh của anh em mình nhá Xin chào tất cả mọi người Xin chào mọi người